<laughs> đâu Thôi chưa? Thử thử bắt ong nha anh em. bắt ong trên rừng ở đây là bụi rậm này rất là nhiều ong thì ong nó hay ở khắp nơi thì đây mang đây vâng mang đây thuốc vào đi thử thuốc vào cắt cắt cành nhé đây là dụ ong đây là mật ong mật ong già rất là thơm ngon nha anh đấy sáp con này nó đã già này nhưng mà bồ mật nó đóng nắp đấy mật này rất là ngon này đây là ong ruồi gác sáp lên cho nó đầu mình đừng tuyệt chủng nhá <laughs> giờ anh em mình đi tìm tiếp không biết tội nào chưa kia tóm tao nhỉ to chứ Tụi to anh em ơi Nếu có cái tổ ong to Đây anh em đi anh em Cái tổ ong to rồi Đó Đó Nó làm à, ở trong uh, lùm cây uh, Thì mình kiếm nãy giờ thì mình chui vô cái hộp cây đã thấy ong này Đó Thì ong nó hay làm ở mấy cái hộp cây đấy nha anh em Đó à, Nhìn ong rất là tròn vo Thì ong này nó hay hút ở mấy cái uh, vườn cây xung quanh này giờ mình sẽ châm thuốc và bắt nó thì cái ong loại loại ong ruồi này thì nó nó sợ thuốc nha nha Đấy, mình hút thuốc mình cho vô này. thổi nó vô là nó phun vô anh em theo dõi mình nhé thổi to hết anh em từ từ bùa mật vàng anh em rất là đã nha anh em mình đang uh, cố gắng thổi thuốc vô này Đó, dạ, anh em thấy chưa dưa cắt tỉa cành đi tỉa cành bên ngoài đi để tính lấy ra đỡ ấy cái cành luôn à, đây là mình à, anh em lưu ý cho mình là đi bắt ong là phải thổi thuốc vô thì anh em làm cái đuốc được ai mà sợ ong thì làm cái đuốc thì à, đây mình bắt ong theo kiểu à, hút thuốc nhá tổ này cũng không to lắm cắt sát tí các sáp gác đây cho nó tỉa cành bên trên nữa nhá đó tổ ong này vẫn bằng khè à? wow đây nha để cành dưới đi cho nó dao đâu hay ra thùng đi rồi đi ra cắt sao đó đây mình sẽ cắt sáp và bỏ lại để uh, tránh ti hợp nó làm lại để người đi sau bắt nhanh nha mình mình phải giữ lại sáp để cho con nó được uh, sinh sản nên mình sẽ gác sắp lại cho nó công việc cắt sáp này để cho nó sinh sản lại một lần đó là ong ruồi thì ong ruồi này nó hay làm từng đàn từng đàn một nhá nhé đây. đây là công đoạn của mình đã bắt xong một tổ rất là xinh luôn cầm cái đầu này cắt đây cái đây nhỏ mà dễ cắt mà bộ mật này nó hơi dài một tí nhưng mà nó đóng nắp nhá đây làm ăn bài bản tí quá đừng anh em mình à, nhớ theo chân anh em mình đi vã long nữa nhá